Chào các bạn Hôm nay mình sẽ reaction bài hát của chị Thôm Nhi Đó chính là Giá vợ say Ồ oh, Giá vợ say vậy không đi về nhà hả <laughs> Không biết tại sao Hôm nay bão rất là lớn vừa Đâm Bi mới về nhà oh, Tất cả đều bị lũ lụt không nên đi xe máy ờ, đi taxi đi rất là nguy hiểm taxi cũng nguy hiểm thực ra là không nên đi ra từ lần này đặc biệt sẽ quan tâm về những thứ mà các bạn quen cho comment nha đặc biệt luôn luôn xem comment lúc nào cũng xem xem điện thoại rất nhiều các bạn phải fan thì đặc biệt cũng cảm ơn nhưng mà nếu mà người ta nói không tốt hay là chửi thì đặc biệt sẽ đau lòng nha nghe music video của chị Đông Nhi giá vào say say Đàn bị luôn luôn giá vào không sai mà tại sao người ta phải giá vào say rất là tò mò đi đi nghe chúng nhé wow. 오. 아. 우와. 대박. 대박. có rất nhiều tay video này với chị da của chị ở giống như con cá uh, có lẽ là Ino công chúa gì đó nhưng mà tại vì không biết tiếng Việt tiếp tục nhé wow. oh. 오, 나 이 노래 들어봤어. 땀이 나nghe 아, 그걸 내 trong nghe nhiều lắm. 이거였구나. Tại vì mới biết. Trời ơi. Thế thì. Wow. 우와! 아저이 미chút 넘어졌는데 bị ngã sau đó cái đứa thể hiện bằng nhảy rất là đặc, uh, cảm thấy kiểu rất rất rất mới đi 야 장난 아니다 wow. 아 사실은 비닐이 있고 그 인어공주가 아니라 도깨비나 이거 마 마 마 어이 그런 거였어요 그래가지고 이 남자를 탁 사로잡았는데 알고 보니까 여자가 마였던 거예요 마 악마 악마 음. 정말 와. 와. 아, 주요일날 여왕고와 악마 대박 인지 와 뒤에 오, 눈알도 비슷해 우와 아, 와 어, 진짜 무섭다 왜냐면 다 다 악마 되게 악마들이 모인 분위기인데 스케일이 스케일이 장난 아닌 것 같아요 와우 tất cả chung xong cho chị ơi luôn Wow, 대박 ác mắt mà đẹp như thế được á Wow, 진짜 đẹp 대박 Hử? À, chị ấy lừa gạt người khác nữa 아, tiếp t 대박. 그 자기 밑에 악마들을 계속 거니르기 위해서 <laughs> 이렇게 꼬시는 거네요. 그래서 악마도 이뻐야 돼. 덤지 악마 군파이랩 오. 오. 쌈 악마 랩테 굉장히 사람을 매혹시키는 매력이 있어요. 그래서 제가 지돔니를 좋아하는데 이번에도 이번에 뮤비도 굉장히 재밌게 봤어요 그리고 마음에 들었어요 các bạn cũng xem cái phim này nhiều nhiều nghe nhạc nhiều nhé Tommy đã xem video rất là vui cảm ơn chị Đông Nhi và cảm ơn nhiều các bạn quen xem movie này rất là lâu rồi không reaction còn rất cảm ơn vì các bạn đã xem video đến cuối cùng nhé hôm nay có một ngày tốt lành còn cẩn thận báo nha bye bye 안녕